gõ gõ cửa trái im bàn ăn được màu dù tình xót đau chung thân nguyện nào mùi với chi bao nỗi mắt xanh xa nhưng em vẫn ngóng tin ăn bữa cơm trái